tình yêu là thời gian thì đừng nên so sánh vừa mới quen nhau nhưng sao lại yêu nhau thật ta thiệt? rồi nói anh không đang hoang cho là kẻ gian dối không chân thành luôn nói câu anh yêu em với bao người khác ai mà muốn giết đi tình yêu của nhau bằng thứ muốn xóa đi những vết thương bằng tương lai rồi lúc ta không hợp nhau dẫn đến hai con đường chia tay cũng là thời gian thời gian mà hôm nay đây em không tin cũng chỉ bởi thời gian qua ngã chỉ là những bước gây đau nhưng sau nhiều niềm đau thấy mâu điều này thường duyên xảy làm anh chẳng tin là em đã nói em đã rất cần anh Tình yêu không phải thời gian Thời gian mong anh nó chứng minh được gì đâu Nếu thời gian chỉ đi những vết thương bằng tương lai rồi lúc ta không hợp nhau dẫn đến hai con đường chia tay cũng là thời gian mà hôm nay đây em không tin cũng chỉ bởi thời gian qua yeah. điều này tự nhiên xảy ra trong khi em trao anh mắt nhìn anh rồi ôi từ mi cười em nói em nói anh chỉ lừa dối em thôi mà điều này làm anh chẳng tin là em đã nói em đã rất cần anh